Doraemon yêu Nobita, Nobita thì yêu Suka, còn Suka thì yêu Deki nhưng mà Deki lại bị bán xà bông là bóng xà bang lạ lạ. À, em nói em nói, bầu đất ơi cái gì vậy? Trời cái gì? <laughs> Cái gì? Tôi chỉ hát mà gì đâu bà quýnh tôi dữ vậy? Cái gì mà có Deki mà bóng xà bang ở đây là tôi biết là sai rồi nè, ông hát gì tầm bậy tào lao vậy? Trời Bầu trời, bà không biết gì hết trơn á. Tại vì tôi hát cái bài đó bởi vì chúng ta đang ở trong thế giới của Doraemon, bà không nhận thấy sao? Đây là thế giới của Doraemon nè. Trời đất ơi ông ơi sáng ông vậy ông rủ tôi đi chơi xong bị sạn ông nội Tự nhiên ông dẫn tôi tới cái mô hình này Cái mô hình gì đây cây lá cỏ đất đất này Xong ông bảo đây là thế giới của Doraemon Trời ông nghĩ sao tôi là con nít hả Trời ờ, ơi, đó. mấy bạn ơi, Sammy không tin đây là thế giới của Doraemon nè các bạn ơi. Trời không tin đúng Ai không? Tin. Rồi được rồi, ừ. tôi sẽ gọi là làm cho bà xem. Hãy xem đây, trên tay của tôi chính là Trời một cái gọi là ơi. bụ bối của Doraemon. Bà biết cái này là gì không? hả trời ơi ông, ông cầm cái đèn pin xong bà đây là thiệt là bộ bộ bộ bộ bộ có Doraemon hả nghĩ sao tôi tin vậy trời à. không tin không tin leo leo leo xin giới thiệu với các bạn đây chính là đèn pin thu nhỏ của Doraemon Sammy không tin đúng không hãy xem tôi thu nhỏ bà nè ai mà là chị bùa ờ, biến đi biến đi đó trời ai tin được đó đâu ê ủa cái gì vậy trời đất ủa sao tôi bé vậy trời đất ơi <laughs> Sammy đã bị thu nhỏ thành gọi là tí hon rồi các bạn ơi ở thấy chưa giờ bà tin chưa hả ủa sao tôi bé vậy à trời ơi giờ sao Rồi bây giờ bà nó bị teo nhỏ rồi Tôi sẽ để bà đây luôn Tôi về nhà đây bye bye à, Trời trời trời giúp tôi đi giờ tôi biết rồi <laughs> Tôi xin lỗi Bà ơi Lại trời ơi tôi xin lỗi ông rồi Ông biết tôi lại bình thường đây Sợ tôi chưa Trời ơi trời thấy chưa Tôi nói rồi, rồi. Đây rồi. là thế giới của Doraemon Bà không tin tôi nè ha Nè rồi, tôi cho rồi. bà cái bình thuốc giải nè Bà uống cái thuốc này vô bà sẽ trở lại bình thường như ừ. cũ Sao không Thật không Bùm Đó, đó. Rồi bình thường trở lại rồi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 nắm gì mà nắm Thế, <laughs> mình đã mời cái tôi què luôn không trời đất ơi nói hồi tôi đẹp trai thiệt mà vô duyên nói chung á mấy bạn ơi thì hôm nay nè mình đã mời sammy vào trong gọi là game mini world chơi game cùng với mình và cái game này không phải là game bình thường nha bạn nha mà hiện tại bọn mình đang ở trong thế giới của doraemon các bạn ơi và nhiệm vụ của chúng ta vào đây để làm gì đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm bụ bói của doraemon nha sam ơi sam có thích doraemon không Trời tôi thích lắm, tôi nghiền lắm luôn á Trời nghiền từ bé luôn á, vậy nên giờ vẫn nghiền, thấy không? Cũng ờ, xem đúng rồi Mình từ nhỏ mình đã thích Doraemon nữa bạn ơi Bởi vì mình rất là thích những cái món bủ bói của Doraemon Sam có thích bủ bói Doraemon không? Hết, cực kỳ thích luôn Thích đúng trời, không? Trời. Vậy thì hôm ừ. nay tôi sẽ dẫn Sam đi kiếm bủ bói của Doraemon cùng với tôi Nghe đã không? ui sao nghe xịt sòi vậy đúng Ủa, rồi được không kiếm kiếm ở trong thế giới này luôn hả đúng rồi đây là thế giới của Doraemon thì tất nhiên phải có bộ bói của Doraemon rồi ok bạn ơi thì ngay bây giờ mình sẽ cùng với các bạn và cùng với Sammy chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm bộ bói của Doraemon nha let's, go, go. nẹt bu đi thôi nào bum chiu và chúng ta đã đến được thế giới của Doraemon đó bạn ơi Sammy rồi Đây đây đây tôi đây tôi đây tôi đây Đây xin giới thiệu với Sammy Đây chính là ngôi nhà của Nobita nè thấy không Thấy quen không Yeah giao giao giao ê, ê cái bà kia bà kia bà, bà vô duyên vậy trời trời mấy bạn ơi Nhà của người ta bà Sammy bà chạy vô y như nhà của bà vậy bạn ơi Trời trời ờ, trời trời cứ vô luôn cũng chắc cũng không sao Chắc không có, không có ai ở trong nhà đâu <laughs> Ok Hey anh Doraemon ơi anh đâu mất tiêu rồi Anh Doraemon Ủa Sammy anh Doraemon đâu rồi Nè ô Doraemon nè ừ. Trời ơi, thần tượng của tôi Trời ơi, anh Doraemon thần tượng của tôi Trời ơi, mấy bạn ơi, các bạn biết không Lúc mà còn nhỏ, Phong cực kỳ thích Doraemon luôn nha Cho nên là bây giờ gặp được anh Doraemon Phong mừng gì đâu luôn trời Anh ơi, anh có thể nào cho em xin hết bủ bói của anh được không dạ. Trời ơi, em vô duyên vậy Sờ vào gặp người ta xin bủi là sao vậy Ờ, tôi giỡn xíu mà làm gì hết ghê à Thôi được rồi, anh Doraemon, anh đừng buồn nữa Ngay bây giờ bọn tôi sẽ giúp cho anh kiếm lại những món vũ bói của anh Sammy biết không? Anh Doraemon làm mất hết vũ bói cho nên là bây giờ ảnh muốn nhờ bọn mình đi kiếm giùm cho ảnh vũ bói á, hiểu không? Ủa mà sao mất vậy? Ai biết anh Doraemon anh cho Nobita mượn xong cái Nobita quăng tùm lum la thế là mất tiêu hết luôn. Bây giờ anh phải nhờ tôi và à. kiếm giùm á hiểu không? Ra đây ra đây ra đây. Ừ. Ok bạn ơi, thì nhiệm vụ của chúng ta trong cái lần gọi là chơi cái con map Doraemon này chính là gì? Chính là chúng ta sẽ giúp cho anh Doraemon kiếm lại những món bủ bối của anh Doraemon nha bạn nha. Trời từ nãy giờ mình cứ anh à. Doraemon hoài lẹo lưỡi luôn rồi Bạn okay. này thân thiết với Phong, bạn Doraemon nghe nó dễ thương không? Ok, bạn Doraemon. Rồi, bây Đúng giờ rồi. chúng ta xuống đây nè thì các bạn có thể thấy là hiện tại chúng ta đang ở trong nhà của Doraemon nữa bạn ơi. Đó. Không biết biết Nobita đâu ta Đi vòng vòng coi coi không biết có Nobita trong đây không à... ừ, Chắc không có đâu Không tìm có rồi. có thấy đâu Ê sao ơi Hay là bây giờ mình gom hết đồ trong nhà mình trốn hay sao Có cái gì vậy ông nội Trời đất ơi Mình đang làm người tốt tự nhiên thành kẻ cướp vậy Hả <laughs> Mình làm người tốt không Tôi giỡn mà Tôi tôi ờ. giỡn giỡn giỡn xíu thôi Ok rồi xuống đây coi coi Ờ uh, Cánh cửa thần kỳ nè Ôi sao sao sao Bà bà coi bà đọc truyện tranh bà có biết cánh cửa thần kỳ không biết cánh cửa này là mở cửa phát là đi qua cả thành thế giới khác luôn đúng rồi cánh cửa thần kỳ nè còn này là gì đây để mình xem coi ui có một ngôi sao với lại là một cái quyển sách gì nè đây để mình mình xem nha đầu tiên mình sẽ ăn thử ngôi sao nè sau đó mình sẽ đọc quyển sách nha ok à, hãy đi qua cánh cửa thần kỳ đến nhà Giant để tìm bảo bối ô à. nhà của Giant à vậy chắc là thằng trai em nó lấy bủ bói của Doraemon bạn ơi thằng này láo thiệt chứ để mình qua mình lấy lại bủ bói mới được đi qua bum ờ, ủa sao không qua được Ui. Tam ơi Ủa, qua rồi nè Ôi bà qua được à Để, để tôi tôi qua tôi qua với Bùm Ủa, đây nè Wow Chúng ta đã đến được nhà của trai em rồi bạn ơi Ok ok bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm vũ bói nè Qua đây qua đây Nhà của trai em thì là hình như trai em là nhân vật gọi là nghèo nghèo nghèo nhất ở trong nhóm bạn của Nobita thì phải à, Nhưng mà để xem coi à, Rốt cuộc trai em nó giấu vũ bói chỗ nào ta Để ghi vòng coi coi à, ở trong đây nó bán tạp hóa quá trời đồ luôn rồi nhưng mà không thấy vũ bói được hết Ôi, sao ơi bánh kẹo đây phong ơi à, lem, lem, lem ê ê bậy nha bậy nha bậy nha bọn mình đang vào đây giúp cho Doraemon kiếm bủ bói chứ phải là đi kiếm đồ ăn đâu bà thèm đồ ăn ờ biết rồi đánh tôi rồi qua đây qua đây nè ủa cái này là gì đây ô <gasps> tôi tìm thấy được bủ bói rồi nè sam ơi Ui, nhanh vậy? tìm được rồi tìm được rồi ha à, một cây kiếm nha ok để mình xem coi bây giờ mình đã kiếm được một món bủ bói rồi nè quá xịn luôn ok rồi đọc tiếp nè à, tiếp theo là hãy trèo lên bàn của Zaiko để đến nhà Shizuka À Shizuka đang giữ một món bủ bối của Doraemon đó bạn ơi Ok ok rồi rồi bây giờ bọn mình lên nhà của uh, gì ta Zaiko đi Hình như là em là em là em em em của Zayan đúng không Sam Đúng rồi, đây đây Phong ơi, bên này bên này, đây là phòng của Giai rồi, đây đây. Đâu đâu? Con gái màu hồng. Phòng con gái đâu? Thương chưa? À đây. Đây là phòng của Giai nữa bạn ơi. Ok. Rồi, chúng ta cùng nhau đến nhà của Shizuka để kiếm bủ bói cho Doraemon nha bạn nha. Ok, leo trên bàn đúng không? Leo bàn nè. Yeah. Ui. <gasps> Ủa nhà ai đây? Uh. Nagwasisuka! Đây chính là nhà của Shizuka nè bạn ơi Rồi ok bây giờ chúng cùng nhau lên trên nhà, nhà của Shizuka để, Khoan từ để tôi đi kiếm cái bông hoa hồng hay gì tôi đem tặng Shizuka coi Tôi thích Shizuka lắm à, <laughs> Điếc chết bây giờ nói gì vậy trời tôi bên cạnh ông nha Tôi ông giỡn bây giờ. Hả? Tôi giỡn mà tôi giỡn mà tôi chỉ thích mình sao thôi Vui chứ... cái hèn à, Ok ok ok ok tôi thích mình sao mà chứ không thích thích Shizuka nữa ok rồi Bây giờ bọn mình sẽ lên trên nhà Shizuka nè đó Bây giờ mình không có hoa tặng thì tôi xách cái kiếm cho tôi tặng Shizuka <laughs> cái gì vậy Shizuka gì mà siêu ca rồi ra đi coi Ủa, ông làm đi chém được hồn người ta vậy trời đất ơi vũ cái kiếm vào <laughs> trời nó hơi ghê quá à. giỡn mà giỡn mà để vòng vòng à, đây thôi. Phong ơi Ở đây đây đây cái đường chắc chắn luôn ô đèn pin nè u mình đã kiếm được thêm một cái đèn pin thu nhỏ và đèn pin phóng to bạn ơi à thì ra là siêu ca giữ đèn pin phóng to để mình phóng to xa mới coi ấy ủa gì vậy ủa khoan ủa mấy bạn ơi mình tính phóng to sammy ai à, về đâu mình tự phóng phóng phóng to mình lên luôn rồi các bạn ơi trời ơi sao mình to đùng vậy? vậy trời ơi vậy? sam ơi tôi bên ngoài Đâu? nè ra ngoài đây ra ngoài đây bà thấy tôi bên ngoài không ê sam ơi sam ơi tôi bị biến to mất tiêu rồi bây giờ bà làm ơn bà dùng cái đèn pin thu nhỏ bà thu nhỏ tôi lại chứ là tôi bị biến to tôi biến thành người khổng lồ rồi tí nữa công an đến bắt tôi á nhanh lên nhanh lên <laughs> rồi đèn pin thu nhỏ tiền nó tèn bùm bùm đó ôi dạ. trời ơi may quá tôi trở lại bình thường rồi ủa ủa cái gì vậy sao sao bà bà bà thu nhỏ tại sao bà thu nhỏ tôi thành bé tí tẹo luôn rồi bà thu nhỏ ít ít thôi chứ thu nhỏ gì nhiều vậy trời ơi trời không sao đâu biết được tôi có Ôi, thuốc giải đây bình thường rồi tôi uống uống uống thuốc giải à, vô ok được được chứ Ai, trời mày quá bình thường trở lại nè rồi ok tôi ờ, dùng mấy cái ngôi sao thì tôi ăn mấy ngôi sao coi bùm bùm ok rồi chúng ta coi nhiệm vụ tiếp theo chúng ta là gì đây à Seneo nói rằng anh ấy đang giữ một thứ bộ bói của Doraemon Hãy trèo lên bàn của Shizuka để đến nhà cậu ấy À ok Ai. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của Seneo nha các bạn nha Từ nãy giờ chúng ta đã đến nhà của Zayen với lại là Nobita và là uh, ờ, Shizuka nè Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà của Ôi. Ờ, Seiko nha các bạn nha Ok Nhà của Seiko thì giàu nhất nách luôn phải không Ok Chắc chắn luôn á Leo lên nè Bùm Ok Ui. Trời đất ơi, thấy chưa? Trời ơi nhà của Seiko y như một tòa lâu đài luôn bạn ơi Xịn dữ vậy trời con nhà người ta đó Phong Đúng là con nhà người ta giàu ơi là giàu luôn Ok giờ mình thử mình vô chơi trong nhà coi có gì không nha Hay sao mà cái nhà của Seneo nó rộng dữ vậy ta Mình đi vòng vòng từ nãy giờ không tìm thấy được bủ bối luôn các bạn ơi Ê Sam ơi bà leo trên đó ừ. bà thấy có bủ bối trên đó không Trời ơi tôi leo tôi nhấc cái chân luôn Phong Trời, trời nhà ơi, rộng trời. quá trời rộng Nhà rộng gì đâu luôn á trời Đi vòng vòng vòng Ôi mà nói thiệt với bạn luôn nha Cái nhà của Seneo mình chỉ cần chạy qua chạy lại dài vòng thôi là mình giảm được 10kg luôn các bạn Tại vì nó rộng quá mà Đúng là nhà của con nhà giàu có khác Từ từ để xem coi u hình như cái đây là phòng của Seneo nè Trời có cả tivi luôn Trời người đâu mà giàu dữ người ta Để vòng vòng coi có bủ bói không Ủa, có cái phòng gì nè Có cái rương có cái rương Để xem coi <gasps> có à có à tìm thấy chưa à đây tôi tìm thấy được rồi nè một món bủ bói tiếp theo à <laughs> xịn xịn xịn rồi ok để xem bủ bói này là gì đây bủ bói này có tên là súng bắn keo ui súng bắn keo hả để thử coi bùm ui nó rơi cái gì đây nè rơi cái gì đây nè ui à cái này là cái cái cái keo hả trời trời cái này cái này mình dính dính vô người mình cái là mình sẽ bị dính dính ở trong cái keo này luôn á sao mày thử coi bùm sao không ê trời đất ơi tôi đi chậm mình nè <laughs> ôi bùm <laughs> tôi, tôi xin lỗi ông ơi hay quá ông hay quá ha ông muốn cái gì tôi có súng nè Ê, à, ê, tôi, không? tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi giỡn thôi mà tôi giỡn thôi mà trời ơi làm gì ghê quá à. ok tôi xem tiếp nha ok à, ôi không đã đến giờ đi học rồi hãy chạy đến trường ngay hãy dùng cánh cửa thần kỳ đằng sau nhà cnu cái gì tại sao lại phải uh, gọi là đi học lúc buổi tối trời tính ra là trời đang tối luôn á mà phải đi học ta à, thôi trời ơi cái mình cứ đi đến đó xem coi như thế nào à, cánh cửa thần kỳ ở đằng sau nhà của cnu hả ở đâu ta để xem coi cái này là toilet này cái này không phải <laughs> ở trong uh... nhà là cái sân á phong cái sân ờ, sân, nhà sân á trời ơi trời tối mất tiêu rồi trời ơi bạn ơi nhiệm vụ Ghiên là bắt à. nhiệm nhiệm vụ là bắt chúng ta phải đến trường học vào trời tối trời ơi, trời sợ quá không biết ở ngoài Ê, trường phong, học phong, phong, tối có mà không ta 24 giờ gì đó đi học vào ban đêm trời ghê quá <laughs> tào lao gì mà thử thách bốn giờ đi học vào buổi tối gì nghe ghê quá đây Tự... đây đây tèn tèn tèn à đây cửa thần kỳ thấy rồi ok bây giờ mình đi qua nha bùm ok Wow Trường học Ủa sao trường học bé tí tẹo à đây nè rồng à, à sợ luôn à, cho bé vậy bên đây hả bên đây hả trời ơi tôi tôi nhầm à cái này là cái tiệm tạp hóa trời ơi tôi tôi tôi nhầm tôi nhầm <laughs> không bị không hả ok để xem coi ừ. trời trường học nhìn đẹp quá bạn ơi màu hồng luôn nè trời trường học mà màu hồng luôn nhìn ghê quá nhưng mà sao mà lại bắt mình vô trường học vào buổi tối ta sợ ma muốn chết luôn á ok thôi cậy đi vô thử coi ui cửa tự động mở luôn wow xịn dữ rồi ok à, đi vòng vòng để coi Bụ bối hình như là nằm trong trường học đúng không Mà Nobita thì học lớp mấy ta Ê sao ơi bà nhớ Nobita học lớp mấy không ừ, Nhớ tôi nhớ là Nobita học lớp năm ba Đó học lớp năm ba á Nobita ừ. học lớp năm ba Ok từ để mình đi vòng vòng để xem coi Lớp năm ba hả Ok à, ở bên dưới là lớp 3 nè ở đây là gì đây cái này là lớp là nhà vệ sinh ờ không phải <laughs> ok lớp năm ba đúng không năm ba hình như là qua bên đây nè cái này là lớp ờ, sáu uh, sáu Lớp ờ, uh, 66 nè Lớp 53 đâu Cái này lớp lên 7 đâu rồi Lên trên lên... Ủa, Ủa 53 đâu rồi 53 Ủa, rồi nè. Lên trên này đây, đây Lên tầng lên tầng lên tầng không nổi Trời ơi trời Lớp lộn lớp rồi Ủa kỳ ta Bình thường là mấy cái lớp nhỏ là phải nằm ở bên dưới Sau đó lên dần dần dần cao hơn là mấy cái lớp to Chứ ta sao tự nhiên cái lớp lớp to nằm bên dưới nha Ok uhm, Lớp 50 Lớp 53 hả Ok từ uh, 53 53 Cái này là lớp Cái này lớp 8 luôn rồi bà nội <laughs> Ủa tôi nhớ đi đường này mà ta Ủa đâu Đây nè năm ba à, nè Thấy chưa Tôi lớp năm ba nè Ok ok rồi rồi đi vô vô vô À thì ra chính là lớp năm ba hả Ok ok Đi kiếm mũ bói thôi Đây là lớp của Nobita đó bạn ơi À đây thấy thấy thấy nè Trong chống ke Wow Cái này tôi thích nhất luôn nè Lúc nhỏ tôi cực kỳ thích trong chống ke luôn Tại tôi muốn được bay á Ờ coi nè à, Ok ăn ngôi sao nè Ok trong chống ke nè Sam Tôi cho bà nè à, Ok rồi, Ok trong cái này Doraemon rồi để xem tiếp coi bạn giỏi quá Bây giờ chúng ta cùng lên ngọn núi sau trường nào Ok ngọn núi sau trường hả Ngọn núi sau ừ. trường nằm ừ. ở đâu ta ờ, Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ngọn núi sau sau sau trường Để kiếm thêm một món bủ bói nữa nha bạn nha Let's go Ok bạn ơi Và bọn mình đã đến được gọi là ngọn núi ở đằng sau trường rồi đó bạn ơi Và chúng ta sẽ cùng nhau leo lên trên nha Hay không biết ở trên ngọn núi này là sẽ là món bủ bói gì đây ta Từ nãy giờ mình cũng kiếm được khá khá bủ bói rồi đó Giờ chúng ta cùng nhau lên trên đây xem thử nha Ok leo lên nè đấy leo lên ui rồi lên đây là giảm cân luôn phải không đó, Ôi. mình leo núi riết mình giảm cân luôn các bạn ơi ô đây là cái ngôi đền nè sam trời ơi đến ngôi đền này là mình mình phải mình phải gọi là cầu ờ, cầu cầu phước nha ok cầu cầu phước nè okay. dạ con cầu con lạy con con lạy ông ờ, ông thần núi ông hãy giúp cho con trở thành trai sáu muối dạ dạ dạ cảm Cái ơn em cầu gì vậy hả à, được ơi trời bà vô duyên cậu múa vậy tôi thích cậu gì cậy tôi dạ được rồi con uh, gửi cho ông một uh, cục kẹo xin gum đó ok à, <laughs> rồi đi đi đi bây giờ chúng ta cùng nhau leo leo trên ngọn núi nào ok cái này coi bộ hơi mệt nha leo núi là hơi mệt đấy Ôi rồi leo lên nào nhanh lên Ai, trời ơi trời mỏi chân quá mệt quá ủa ủa sao ơi bà lên nhanh vậy Trời ơi, tôi leo từ 8 kiếp rồi, bây giờ mới lết lên hả? Trời ơi, lâu vậy? Trời, mệt muốn chết luôn nè. Từ từ để xem coi à, cuối cùng cũng đến được cây thông ở trên ngọn núi nữa bạn ơi ok để mình xem coi bên dưới này có gì đây u đại bác không khí wow nhiều quá xịn của ta đây gì ta à, thuốc đông cứng âm thanh wow xịn quá vậy trời, trời trời tính ra có nhiều đồ xịn quá sao mày trời hồi ơi tôi lượm được quá trời đủ gói doraemon tôi đem về tôi bán tôi kiếm tiền coi ok trời đó cái gì vậy sao cái gì cái tiền đó vậy cãi tôi cãi tôi cái này là cái gì ta đại bác không khí nè bạn ơi cái này là ngày xưa là mình thấy ờ, doraemon hay dùng nhất luôn nè cái này dùng để bắn phải ta để xem coi bùm bùm đừng có té tôi ơi ôi ôi ơi thôi luôn không chơi nha không chơi nha không chơi nha rồi rồi không chơi nha rồi biết tôi tôi tôi tôi tôi giỡn thôi mà còn cái này là thuốc đông cứng âm thanh nè khi mình uống cái thuốc này vô ha là mình chỉ cần nói cái tiếng nào đó thì nó sẽ văng cái tiếng đó ra chẳng hạn như là hello bùm ao hello bùm đó nó văng cái tiếng hello rồi không đó nhìn ghê không nè nó mình mình chỉ cần hello cái nó sẽ văng cái tiếng hello ra dính vô cây luôn bùm đó ok ừ. rồi để xem coi à, quyển sách này nó sẽ nói gì đây ok à, chắc bạn đã mệt rồi hãy uống một chút nước sau đó sử dụng cánh cửa thần kỳ để đến sân bóng chày nào ok rồi chúng ta gọi là đến sân bóng chạy luôn khỏi cần uống nước hay gì hết mệt rồi chúng ta nhất quyết tâm là phải kiếm cho được uh, bằng được bộ bối của Doraemon ok rồi bây giờ hiện tại là mình đã đến được sân bóng chày nè bạn ơi wow, rộng dữ trời ôi ờ. ui rồi thần luôn á ok bây giờ bọn mình đi kiếm món bộ bói tiếp theo nào trời mệt quá Ê, hy vọng đây sẽ là món bủ bói cuối cùng Từ nãy giờ Này. mình kiếm quá trời bủ bói luôn Nhưng mà đem về trả hết cho Doraemon Không biết anh Doraemon có tặng cho, cho mình món bủ bói nào không Mà bắt mình đi kiếm bủ bói nhiều mệt quá Ok, đi thôi đi thôi Bây giờ là món bủ bói cuối cùng ở ngoài sân này đúng không ừ, Rồi để ra kiếm coi Trời ơi là trời, cái sân bóng chày nó to như thế này Thì làm sao mà kiếm bủ bói được mấy bạn ơi Ôi là trời Ông Doraemon này ổng làm rơi bụ bó gì đâu mà rơi chỗ ác ghê làm rơi ở ngoài đây làm sao mình kiếm được Chẳng lẽ giờ mà kiếm trên này không thấy Ông bắt mình phải nhảy xuống đây kiếm luôn hả trời Ở bên dưới đây có gì không mình đi đây có không có gì đâu trời ơi trời Ôi à, ơi. ơi. nó to quá Hâm ơi, tìm không lại luôn á Trời ơi trời, cái sân bóng chày nó rộng như thế này Thì làm sao mà kiếm được bộ bói trọng đây ừ. Ú, đây, đây, đây, trời đất ơi, thị cho tôi ghê chưa Mắt tôi tin chưa, tôi thấy rồi nè Trời đất ơi Hay quá vậy à. Ok, ok, đâu xem coi <gasps> Ú, thấy rồi nè Cái này là gì đây? Công tắc độc tài u mình cũng đã kiếm được thêm món bù bói nữa rồi nè u ơi sao mày bà biết công tác độc tài này là gì không biết người nào mà ham hố bật cái này cái là mọi người biến mất luôn đúng à. rồi sai rồi cái này như thế này nè tôi chỉ cần gọi là sử dụng cái nút này tôi gọi tên của người nào đó tôi bấm nút cái thì người đó sẽ bị biến mất khỏi cuộc đời này luôn chẳng hạn như tôi gọi sammy tôi bấm nút cái nè bấm đi bấm đi bấm đi bấm không thôi thôi không bấm tôi giỡn mà tôi thương sao không chết sao tôi bấm được ờ, <laughs> rồi nếu như mình sử dụng cái nút này mình sẽ biến cho anh biến anh mít dịch biến mất luôn chứ mình mình ghét anh dịch lắm anh anh dịch à, gọi là suốt ngày ăn hiếp mình là mình ghét anh dịch lắm ok <laughs> ok rồi lao <laughs> rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lên đây à, thu thập vũ bói nào thì à, coi như là tập này mình và Sammy đã kiếm được rất nhiều vũ bói rồi các bạn ơi để lên đây xem coi đầu tiên là công tắc độc tài nè tiếp theo nữa là đèn pin phóng to nè à, đại bác gọi là không khí nè với lại là súng bắn keo nè đó quá trời luôn thuốc đông cứng âm thanh nè với lại là gì ta à, đèn pin thu nhỏ trời quá trời quá đất luôn bạn ơi còn gì nữa không sam còn đây à, à gì phát cái trong chống tre ok kiếm điện quang đó. trong chống tre kiếm điện quang trời ơi nhiều thứ xịn các bạn ơi để mình sử dụng cái kiếm này thử coi ơi chiu ôi <laughs> ok Tôi sam ơi rồi bye bye sam nha tôi sử dụng trong nhóm che, tôi bay đi đây bye bye bà bay ờ, à, bay à, bay à, bay à, bay à. à sao bay à, à. được băng băng băng băng băng băng băng <laughs> Ôi, tôi giỡn tôi giỡn tôi giỡn trời bạn ơi trong chống tre này trong chống tre hàng giỡn rồi không bay được các bạn ơi ok bạn ơi và cảm ơn anh em đã xem video này nha nếu mà anh em thấy thích video này À, <laughs> nếu như mà anh em thích video này và thấy thích những món bủ bói của Doraemon thì anh em đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy đăng ký hội cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn ID con map này mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả và bình luận để cho mấy bạn có thể tải về để chơi nha. Ok cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại em nhân video lần sau nè. Bye bye. Cùng mình bay đây. Bye bye. cho chút che bay lên. Bay lên. cho <laughs> chút che bay lên. Ấy dạ rồi, Sammy bay thui nhỏ mình rồi các bạn ơi. Lão thiệt. Lên đây. Chết nè. ơi mình không làm gì được hết bạn ơi <laughs>